Các bạn đã quay trở lại với kênh Mononel Hôm nay mình vẽ mẫu cọ nổi nhé Nền móng mình đã sơn sẵn Và cọ nổi thì mình luôn luôn là mình top trước phía bên dưới Một cánh hoa màu vàng Hoa ốm ha, cánh này nó ốm là có độ bầu bầu nhọn nhọn thon ở phía đầu ha Mình tán cho cánh nó mỏng ra bốn cánh tán nó mỏng ra thì mọi người phải à, lấy cục bột nó phải dẻo nhanh tay thì tán nó mới mỏng ra nếu mà chậm tay thì bột nó sẽ khô và mình sẽ không tán được cái này là dưới mình đã uh, sơn nhũ mình đã phủ top lên thêm một cánh phía bên dưới cũng là màu vàng này thường thì màu trắng nó dễ vẽ hơn những cái màu đậm như màu vàng màu đỏ thế nên là mình phải nhẹ tay thôi vẽ cỏ nổi thì bột thì mình phải nhẹ tay thôi nha mình không có uh, mạnh đường nếu mà mình mạnh tay quá thì cái bột nó sẽ bị uh, nát vẽ cho cánh nó cong cong rộn rộn một chút cho nó tự tự nhiên ha đó buộc bây giờ nó vẫn còn rẻ mà mình vẫn điều chỉnh được theo ý của mình thế nên là đòi hỏi các bạn phải vẽ tập làm sao cho nó nhanh tay một chút rồi cánh thứ hai mình đè lên ha khi mình đặt cục bột lên cái cán thứ nhất làm sao đấy mà cái cục bột nó phải tròn luôn ha chứ nó không được chảy ra chạy ra thì nó sẽ lem qua cái cánh à, cánh trước đó rồi thì nó sẽ không còn đẹp và cái cánh của mình nó không được nét nữa nên khi mình lấy bột mình phải canh nước và canh bột sao vừa đủ để khi đặt cục bột lên trên móng là nó tròn luôn nó không bị chảy nước ra tiếp tục cánh này cũng nhỏ hơn ha mình đã vẽ hai cánh đầu tiên là hai cánh lớn rồi còn những cái cánh xung quanh này mình sẽ vẽ nhỏ hơn cái cầu nổi cũng vậy à, mọi người phải vẽ làm sao cái cánh nó phải mỏng thôi đừng có dày quá thì nhìn cái bông nó sẽ đẹp hơn và tự nhiên hơn rồi bên dưới này cũng thế này mình cũng cong theo cái cánh thứ nhất cánh thứ nhất định hình như thế nào thì những cánh thứ hai thứ ba sau này thì mình cũng sẽ vẽ theo cái chiều của những cái cánh thứ nhất mình mới vẽ xong à, và luôn luôn là kéo về tâm nha cái phần đuôi phần đầu của nó là luôn luôn là kéo về tâm cái phần đầu thì là nó xòe ra còn phần đuôi thì mình sẽ kéo về về tâm và cho nó trụng lại với nhau sử dụng ờ, mũi cọ này muốn vẽ cánh bông mà nó nhỏ vừa thôi thì mình đừng có nằm cọ ha mình sử dụng mũi cọ mình đẩy và mình tém nó lại thì cái cái cánh của mình nó sẽ nhỏ và nó sẽ không bị nát với lại màu vàng thì mọi người phải nhẹ tay thôi ha những cái màu vàng màu đỏ những cái màu đậm thì uh, nhẹ tay một chút nếu không nó sẽ bị nát cánh đó mình sử dụng cái mũi cọ nhẹ nhàng thôi rồi càng ngày cục bột nó càng nhỏ hơn cái cánh nó càng nhỏ hơn ha nhưng mà vẫn kéo về phía bên trong tâm ha mình té nó lại này Cô đã nhắc lại ở trên Facebook Ờ, có nhóm hiệp hội ngành nail Việt Nam mọi người có thể search ở trên Facebook là hiệp hội ngành nail Việt Nam mọi người tham gia vào nhóm để học những cái video có nét của bạn là những cái kỹ thuật mới à, được chi tiết và tỉ mỉ hơn trên YouTube nha mọi người có thể tham gia vào đấy có nhiều bài học dành cho các bạn mà ở xa hoặc là chưa có điều kiện đến trường muốn tìm hiểu về nail xem mình có làm được không mình có vẽ được không ở trước khi mình đăng ký học mình sẽ điểm đá nhí vào trong này nhé đá chân bằng mình sử dụng bằng keo này mình điểm sơ vào những cái mẫu như thế này design lên tay khách cũng rất là xinh ha mọi người thấy video của Mona hữu ích thì mọi người hãy à, đăng ký kênh Mona Nail nhé để Mona có thể ra thêm nhiều mẫu mới nhiều kỹ thuật mới để hướng dẫn cho các bạn vẽ nổi xong rồi mình sẽ không top lên nữa nha trước khi vẽ là mình đã top rồi khâu đính đá là khâu cuối cùng không thêm gì nữa ha mình điểm thêm vô mình điểm thêm vô mình vẽ càng mỏng thì càng đẹp nha rồi Mona đã hoàn thành mẫu cọ nổi cơ bản chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo